nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng chờ tia nắng về trong ánh mùa sang gió mãi mơn man trên đó môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay la đà mặt trời mây buồn nghe trôi thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đến